Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm đất hẻm Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Đà Lạt, giá 1,5 tỷ đồng, diện tích 140m2, đường xe máy, hướng đông, cách chợ Đà Lạt 2,5 km, nằm kế bên dâu camping barbecue, gần chợ dân sinh, trường học, nằm trong khu vực có an ninh cao, đầy đủ tiện ích, thích hợp để đầu tư. Sản phẩm đất An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt, giá 11,5 tỷ đồng, diện tích 205 m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô 5 m, hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 4 km, nằm trong khu bàn tay Phật An Sơn, nằm trong khu vực có dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm đất khu quy hoạch An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt, giá 14 tỷ đồng, diện tích 114m2, bề ngang 8m, sổ xây dựng riêng, đường ô tô, hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 4 km. View thoáng mát, nằm trong khu vực có dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư hoặc nghỉ dưỡng. Sản phẩm đất Tôn Thất Tùng phường 8 thành phố Đà Lạt, giá 15 tỷ đồng, diện tích 300m2, sổ xây dựng riêng. Đường ô tô 5m, hướng Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 4 km gần cổng trường Đại học Nhạc Sinh. Nằm trong khu vực có dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp để đầu tư, định cư hoặc kinh doanh. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.